rồi hello anh em quay lại của bên cơ sở của nguyên biệt ngày hôm nay để tiếp tục uh, làm video clip cho anh em uh, về môn tính uh, bài anh em nhé xì dách xì tố xì đẩy đó 2021 này anh em nhé thì trên kênh của nguyên biệt thì làm rất nhiều ha về sản phẩm video nói về máy đánh bài ha hoặc là chuyên về tất cả các loại ha. về bài lá đó kể cả bài lá thì bên mình thì nói chung là cung cấp tất cả anh em nha anh em nào cần liên hệ với mình thì qua số điện thoại nè về tất cả các loại bài như là bài ờ, đổi công ty ba loại bài anh em nhé bài số bài móc câu bài kính nắp chồng đó. nói chung là vân vân về tất cả các loại bài thì hôm nay thì ờ, lộc làm cái clip này ha chia sẻ cho anh em về cái môn quýnh bài xì dách và xì tố ha 2021 này đó. thì anh em nào mà theo dõi trên kênh của mình á thì anh em cũng đã biết rồi ha làm sao mà các em đi vào sòng sới chơi ha để biết được để có thể là biết được cây tẩy và gọi là bài xì tố này em nha để có thể biết được cây tẩy của người ta hoặc là chơi bài xì dách á, thì anh em chỉ cần à, biết được trước được cây cây đích là cây gì ha thì mình có thể là mình à, chiến thắng được là 8 90 phần trăm rồi đó còn mà nếu như không biết được thì đôi khi người ta bịp thì anh em mà không biết thì anh em à, va vào là anh em chết thôi anh em nha đó để mình để gọn đồ đạc xong rồi mình sẽ tư vấn từng món một cho anh chơi nha thì cái sản phẩm này là anh em vào sòng chơi ha bất kể những dòng bây giờ mình sẽ xin giới thiệu qua cho anh em về với dòng iPhone này nè ha nó là iPhone chính hãng anh em nha đó hàng iPhone chính hãng ha đó, anh em thấy không nó là iPhone chính hãng luôn anh em nha chứ không phải là iPhone tàu đâu anh em nha ừ. không anh em nào mà rằng về rành về những sản phẩm ha thì anh em nhìn vào đây và anh em biết được mấy hãng hay là mấy tàu hay là máy sách tay đúng không anh em đó thì nó có chức năng có thể soi được cây bài và sẽ báo về một cái máy nữa ha nó sẽ có một phần mềm sẽ báo về một máy nữa ở nhà người ở nhà nó sẽ biết được ha cái đích của cái bài là là cái gì nó sẽ báo cho anh em qua một cái tai nghe đây là cái dòng máy nghe anh em nhé đó đây là dòng máy nghe này đó các anh em đi chơi bọc máy nghe này vào đó tai nghe nhỏ nó có hai loại tai nghe một tai nghe đen để mình lấy tai nghe cho anh em xem bình rớt anh em đó nó gọi là tai nghe là tai nghe không rong ha đó tai nghe là gọi là tai nghe không râu nha đó nói chung anh em quen tai nghe nào thì chơi tai nghe đó thôi anh em nha đó tai nghe là tai nghe có râu này đó tai nghe thì nói chung hai ba loại các anh em cần loại nào thì mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em về tai nghe đó là các anh em chỉ cần một tai nghe và pin và một máy nghe và một cái điện thoại ha là các anh em lúc nào cũng phải cầm vào trong người để thủ ha để thủ chơi đó về môn đánh bài xì tố này xì dách này xì tẩy này đó là sẽ chơi những cái sản phẩm này thì bây giờ mình sẽ test cho anh em để anh em biết được cách chơi là như thế nào ha đó, mình sẽ kết nối qua một cái máy nữa mình để sẵn cho màn hình rồi đúng không và mình sẽ các các bạn sẽ nhìn ở trên màn hình này các bạn sẽ biết và cách chơi cũng ờ, giống như mọi người mua về cách chơi cũng giống như mình làm video clip ra anh em nhé và mình có thể làm trên tất cả các loại dòng máy Samsung hoặc là Oppo đó hoặc là Vsmart ha đó Vsmart này đó nói chung là máy mới cây span hết anh em nha đó không phải là máy ấy đâu máy hiện đại không à ừ, để các anh em có thể ờ, chơi môn à, xì dách xì tố năm 2021 này anh em nha đó. anh em nha những cái sản phẩm này á, là các anh em có thể là chơi máy soi máy đồ nói chung là tất cả các loại sau này mình sẽ làm nhiều video clip để chia sẻ cho anh em ha nhiều hơn thì bây giờ mình làm máy đánh bài thì mình sẽ chỉ chuyên về máy đánh bài thôi anh em nhé ừ. thì sau này những anh em nào muốn xem video hoặc muốn về những sản phẩm nào cứ alo cho mình đó đây là dòng smart ha vẫn có thể đánh bài được bây giờ mình sẽ test lên cây iphone này cho anh em xem nha mình sẽ kết nối hai máy để mình đánh vài cái để anh em xem cái hiệu quả của nó nha trước tiên mình sẽ kết nối cái máy này máy chủ trước nha đó máy chủ thì anh em chơi thì anh em ờ, để đâu cũng được ha đó. màn hình ờ, ở nhà thì nói chung là bây giờ mình sẽ kết nối qua một màn hình này nè ừ, nói chung là nó sẽ có phần mềm hết rồi anh em nha đó mình sẽ test cho anh em xem là hai cái máy các anh em ờ, một cái máy ở nhà và một cái máy các anh em cầm đi xong để mình đang chạy nha anh em nhé đó là máy này nói chung là anh em phải dùng mạng 3G và dùng wifi cũng được wifi nào mạnh mạnh thì dùng anh em nhé sẽ như cái này là mình thấy được cái đầm rồi anh em nhé đó sắp này để máy nó chạy phần trăm cái là vô thôi để lên đúng anh em đây là mình thấy được cái xấu nè ha đó cái này không sáu nói chung là à, bắt xa cả 60 anh em nhé 60 tại vì mình có chế độ rung rồi ừ, như cái này mình thấy cái già này anh em nha đó bảy nè ha là người ở nhà nó sẽ đọc cho anh em nha chứ không phải là trong sòng có anh em ờ, biết được đâu nó sẽ báo qua tai nghe từ xa nè à, là các anh em chơi thôi ừ, 10 nè cái này nó ừ, lâu thế đó cái này không đây cây chính này em nhìn cho màn hình thấy cây chính không ha đó là cây chính này em để nguyên cho anh em xem nha cho nó dễ đúng không các anh em thấy cây chính không đó là người ở nhà nó sẽ thấy nó sẽ báo qua máy nghe này nó kèm theo tai nghe này đó các anh em đeo vào lỗ tai nó sẽ báo cho anh em biết được các anh em đánh ha bài thì các anh em xây đâu cũng được các anh em nhìn màn hình ha rồi đó cây chính này ha đó tiếp tục là cây tay này đó không anh em đó, mình sẽ rút bài đó, tiếp tục cái chính nữa nè ha đó. nói chung bài chợ nào cũng được các anh em đi vào quýnh xì lát ha thì tố để biết được hết bài nào cũng được anh em nha đó. và cách chia bài ví dụ như các anh em làm trái vậy thôi các anh em chia bài thì nói chung là mình uh, làm một tí là được thôi nè ví dụ như anh, anh em chia cái ba này ha một tụ này ha đó, anh em đưa ra là anh em thấy rồi ha cái bốn này ha hai tụ này đó là người quan trọng là người kỹ thuật ở nhà anh em nhé quan trọng là người kỹ thuật ở nhà nó có thể thấy bài nó đọc nhanh và nhớ cho anh em để em vào sòng chơi nó có hiệu quả hơn quan trọng là người kỹ thuật thôi đó phần mềm nó có thể rung được anh em nhé đó để mình chuyển qua chế độ HD cho cái này mình chưa chuyển HD thôi nhưng mà anh em vẫn có thể thấy rõ rồi đúng không để mình rung lại mình chuyển qua chế độ HD đó mình chuyển qua chế độ HD thì anh em có thể nhìn rõ hơn đúng không ừ. đúng không anh em các anh em thấy cái 8 không ha Đó, 8 này cái này không tiếp tục cái 7 này ha Đó, 7 này Đó. đúng không cái 6 này ha ừ. nói chung là máy này nó cực kỳ hiệu quả cho anh em nha nói chung các em phải có những sản phẩm như thế này các em mới vào những cái sòng sớ lớn các anh em chơi mới được chứ còn bây giờ mà sang chính thì nói chung là hơi khó ha đây là cây 10 nè ha đó máy hay à tay mình đưa vào các anh em nhìn nè ha tay mình đưa cực kỳ là nhanh luôn này đó có đúng không cái đầm này đúng không? quan trọng là mạng anh em nha chơi cái này quan trọng là mạng nữa đó, mạng mạnh thì các anh em chơi ok hơn nó không bị lát cây 10 này ha các anh em nhìn trên màn hình là các anh em biết rồi đúng không tiếp tục này cái bẫy này ha đó. rồi mình chỉ xét test sơ qua về sản phẩm máy đánh bài xì dách xì tố năm 2021 này thôi đó thì anh em nào cần liên hệ với mình hoặc là muốn mình tư vấn ha thì liên hệ với mình qua nguyên biệt số điện thoại là 0849 130393 nha mình sẽ nói lại là nguyên biệt 0849 130393 sẽ gặp trực tiếp mình ha mình sẽ tư vấn kỹ về các máy sản phẩm là máy đánh bài CX này đó, chúc anh em ờ, năm 2021 này thành công nha chào anh em